À, vâng, em xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay à, em xin giới thiệu à, tới mọi người một cái sản phẩm là siêu công năng luôn. Sản phẩm đèn điện siêu công năng luôn. Tại sao em nói là siêu công năng? Vì nó có thể sử dụng được điện đèn điện 220 cắm bình thường. Đó, và tích điện luôn trong đây. Đấy, thì uh, nó sử dụng là đuôi E27 mọi người nhé. Đuôi thông dụng nhất bây giờ là mọi người vẫn sử dụng thì uh, bên em thì uh, sản phẩm này được kết hợp bởi công ty NBKco và Vinta thì uh, hiện tại thì bên em có hai mã công suất một mã là 68W và một mã là 38W thì uh, trước tiên thì em xin uh, giới thiệu qua về cái sản phẩm thì đấy nó nó là như thế thì bây giờ em xin uh, khui thùng ra để mọi người cùng biết bên trong có những gì nhá à, thứ nhất là bên trong là có một cái chuôi đèn này chuôi đèn này là chuôi đèn đa năng có thể cầm đi bất cứ nơi đâu để để cho giúp bóng nó sáng khi mà đã tích điện đủ cái thứ hai nữa là đèn như mọi người thấy à, rất đẹp đèn này là có cái độ kích thước là phi 123 mm mini có nghĩa là bằng à, phi 1 12,3 cm đó thì đây đấy. đây là chuôi uh, ờ, E27 đó sau đây thì uh, em xin ờ, test qua để mọi người thấy được cái độ sáng của đèn cũng như là công năng sử dụng của đèn thì trước tiên thì em đã chuẩn bị sẵn đây đây là cái chuôi đèn đây là cái chuôi mà thông thông dụng ở mình vẫn xài vẫn đủ sử dụng đấy là chuôi chuôi chuôi E27 và đầu cắm thì đây em chỉ là đấu ngắn thôi thì cho mọi người thì đấu sẵn ở nhà rồi thì ờ, ok đúng không và đây em cũng đã chuẩn bị nguồn điện 220 thì bây giờ này, em xin ờ, test qua cái sản phẩm này cho mọi người cùng thấy đây này cắm này đấy như thế mọi người thấy không rất chân sáng này sáng lắm luôn á đấy cái bóng đèn này em đang cắm là công suất là 68W rất chân sáng thì bây giờ em sẽ khi mà đặc biệt cái này nhá khi mình xài điện 220 thì đồng thời là đã tích điện trong đây nó sẽ có có khả năng là sạc điện mà cái pin trong đây dự, lưu trữ được khoảng 5 à, đến 6 tiếng là dùng liên tục 5 6 tiếng mà sáng độ sáng là 100 trăm như này thì bây giờ em xin test cái à, cái bình lưu cái pin lưu trong đây cho mọi người thấy mình làm rút ra này mọi người tắt nha bình thường nếu mà khi mà mất điện ấy nếu mà mình không di chuyển đi đâu thì mình có thể nối cực âm với cực dương thì đèn cũng sẽ sáng như như em cầm này em mọi người thấy không đấy thì mình chỉ cần quấn một cái gì ờ, bằng dẫn điện thôi là nối hai đầu này vào nhau là đèn sẽ tự sáng đấy cái thứ hai nữa là mình sẽ được cầm đi tất cả mọi nơi ví dụ như là mình muốn à, đi ờ, đi du lịch này cầm đi hoặc là đi ờ, bất cứ nơi đâu ờ, ăn nhậu hoặc đấy có thể cầm ra di chuyển tất cả mọi nơi thì mình đã có cái này đó này mọi người thấy không mình sẽ chỉ cần vặn vào đấy vặn vào là nó sẽ tự sáng nha mình sách đi tất cả mọi nơi đấy mọi người thấy không rất như là hữu ích nên là cái sản phẩm này em thấy là rất là ok thì mong mọi người ờ, cho ý kiến và ủng hộ bên em à, xin cảm ơn